đầu luôn á tây tây tây năm đi về với Teo đi Tina nó mà vô mới lạnh là bắt đầu nó nằm về với Teo trời ơi giờ bé dữ quá chè đó thôi bé về với Sion bé hiền nha bé nó rất khôn thấy không chú người lạ là nó thật liền đây bé là giống rái cá có thể lai tạo ra được giống rái cá bạch tạng màu trắng rất đặc biệt ở Việt Nam không có giống rái cá này nha các bạn tina tina tina tina tina tina tina ừ ờ, ờ. tóc không nghe tóc lầm lắm chó lắm con chó kia kìa thấy mặt em dễ thương không chó đó rồi chó bự kia nãy giờ tiêu ôm tới nó phải nhốt ở trong em liếc em nhìn em lừa mọi người coi có người nào quen không kìa làm em sợ quá em khóc luôn kìa các bạn ơi chó